đêm thức thâu đêm mẹ mai chiếc áo cho cô áo nào sườn dài lời ru theo tháng năm dài từng lời ngọt ngào á ơi bên mái tranh đầy yêu thương chúm chim môi cười mẹ vui biết mấy mẹ tôi nuôi lớn không con bé đọt mộng tơi luộc sao mắm muối dưa cà chiều chiều trên đồng đùa vui bên nhánh sông biển Nope. Mẹ ơi Ở quê nhà Mẹ có khỏe không Con nhớ mẹ nhiều lắm Căn tím rau dền Mẹ tôi nuôi lớn khôn con Bẻ đọt mộng tơi Luộc sao mắm muối dưa cà chiều chiều trên đồng đùa vui bên nhánh sông bìm bìm kêu ngày thơ đó bây giờ đã xa đời cô và từng ngày mẹ mong mơ lớn khôn đâu rồi mà sao không nhớ quê sao thêm nghe tiếng khóc ban sơ giờ đây mái tóc như mây cánh cá đầy nỗi lòng nào chơi có con chim chiều chiều lặng im không ho xanh từng cây lúa 是这么理解。